Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành dân tính Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video Fremline Marketing Factor VN đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Ở ngành dân em đi lượng tôi thấy ở công ty Factor Việt Nam hiện tại đang có rất nhiều những dòng sản phẩm mới ở ờ, hiện đang được ờ, trong những công trình hay những cái dự án lớn và dòng sản phẩm hôm nay chúng ta được quan sát và cũng như là sẽ đi sâu tìm hiểu đó là dòng sản phẩm khác nhau hàng đầu có tên cam như là lý do em nào muốn ờ, biết thêm những cái thông tin về ờ, giá cả của sản phẩm cũng như là công dụng anh em có thể là vui lòng ờ, liên lạc cho em qua số điện thoại 0787 291 188 và anh em là đang ở gần tổng phong công ty biệt của dòng sản phẩm này thì được thiết kế là gọn hơn và rất là đầy đủ cho anh em sử dụng với dây điện sẽ là dây điện nổi đồng hoàn toàn 100% cho quý anh chị em khách hàng và chúng ta có thể là thoải mái kiểm tra à, và thứ hai là máy sẽ được à, tích hợp cùng trong nỏ va các áp động cục khởi và những cái cầu chì để đảm bảo an toàn cho quá trình chúng ta sử dụng à, và máy sẽ kèm theo những hydrole cảm biến nhiệt sẽ giúp là cân bằng cái nhiệt độ và nó sẽ giúp an toàn hơn trong lúc chúng ta hoạt động quá tải thì những cái relay này nó sẽ tự động ngắt thì nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều so với việc đó là chúng ta sử dụng quá tải điện nhưng mà không có thiết bị bảo vệ à, và phía bên trên à, của máy được thiết kế những cái cánh quạt để quạt điều hòa làm mát cho cái hệ thống điện của anh em để chúng ta có thể là dùng nó an toàn hơn ạ à và ờ, với thiết kế của dòng sản phẩm này thì anh em thấy là máy được uh, thiết kế lại để ờ, giúp cho anh em đó là thứ nhất đó là giải quyết được cái khối lượng công việc nhiều thứ hai đó là sẽ giúp cho anh em uh, sử dụng với cái độ an toàn cao uh, từ hệ thống tủ điện cho đến các hệ thống vận hành chắc cũng như là cách chúng ta tạo ra một sản phẩm nhôm thì tất cả đều rất là an toàn bởi những cái trang thiết bị cao cấp cũng như là những cái bổ trợ thêm để cho việc của chúng ta sử dụng nó được à, đảm bảo là an toàn nhất trong quá trình chúng ta vận hành và sử dụng máy. À, về đó cái dòng sản phẩm Master 500 này anh em thấy máy được xây dựng đây đây là đây vuông ạ. À, đây vuông CNC như thế này 감사합 아, 안녕.